Nhận định, dự đoán và soi kèo trận bóng đá Lào và Singapore diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 27 tháng 12 trong khuôn khổ vòng loại bảng B AFF Cup 2022. Lào đã có hai trận thua đậm liên tiếp và chưa có điểm nào. Chính vì thế mà cuộc tiếp đón Singapore sắp tới ở sân nhà tiếp tục là một thử thách cho đội bóng xứ triệu voi và họ khó có tạo được bất ngờ. Lào là một đội bóng trẻ với nhiều cầu thủ ở độ tuổi U23 nhằm chuẩn bị cho SEA Games 32 sẽ diễn ra vào tháng 5 năm 2023. Đồng thời thì Lào vẫn chưa bao giờ được đánh giá cao ở khu vực Đông Nam Á. Cho nên không ngạc nhiên khi họ đã có hai trận thua đậm trước Việt Nam với tỷ số 0-6 và Malaysia với tỷ số là 0-5. Vì vậy mà cuộc tiếp đón Singapore ở sân nhà thực tế sẽ là một thách thức rất lớn cho đội bóng xứ triệu voi. Xét về thực lực, dẫu được thi đấu ở sân nhà, nhưng điều này cũng không được xem là lợi thế của tuyển Lào. Bởi vì khán giả của họ không quá đông còn về lực lượng, Lào khó có thể so được với đội khách Singapore với nhiều hảo thủ mạnh hơn. Chưa kể, ở trong 6 lần đối đầu, Lào đều thua cả 6 trận, cho nên thật khó tin mà đội bóng sư chủ nhà Triệu Voi có thể làm nên điều bất ngờ cho đối thủ. Sau hai trận thất bại cùng với hiệu số bàn thắng bại quá lớn, Lào đã gần như phải dừng chân ở vòng bảng AFF Cup 2022. Nhiệm vụ của đội bóng này ở trong hai lượt trận cuối đó là tích lũy kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ và tìm kiếm một bàn thắng danh dự trước khi rời giải đấu. Ngược lại, Singapore cũng đã hoàn thành mục tiêu giành chọn 3 điểm ở trong trận mở màn khi đón tiếp Malaysia ở sân nhà với trận thắng khá khó nhọc với tỷ số 3-2. Và điều này đã khiến huấn luyện viên Takeyuki Nishigaya không quá hài lòng. Sở dĩ thế là bởi vì Singapore và Myanmar đã tạo ra một cuộc rượt đuổi tỷ số khá hấp dẫn. Nhưng việc để bị thủng lưới hai bàn đã khiến Singapore lộ ra nhiều yếu điểm ở sau trận đấu. Sức tấn công của Singapore ở kỳ AFF Cup lần này bị ảnh hưởng ít nhiều do họ bị thiếu vắng tiền đạo chủ lực là Isan Fandi, người đã ghi ba bàn ở kỳ AFF Cup trước do bị chấn thương. Singapore cho dù không phải là một đội bóng máu mặt trong khu vực, tuy nhiên thì vẫn đủ tự tin để hướng tới chiến thắng thứ hai liên tiếp. Cơ hội đi tiếp vẫn tương đối rộng mở đối với đội tuyển đến từ đảo quốc sư tử. Ông Takayuki Nigisega bày tỏ Chúng tôi phải thực hiện một số phương án thay đổi chiến thuật vì chúng tôi muốn thi đấu chủ động hơn. Tất nhiên là hàng thủ đó là yếu điểm cần phải cải thiện. Chúng tôi sẽ phân tích và khắc phục tốt nhất có thể ở trước trận đấu tiếp theo. Dẫu thế, đây mới là trận đầu tiên và chúng tôi vẫn còn có thể tiến bộ qua từng trận tiếp theo. Theo đó, trận đấu mà nhà cầm quân người Nhật Bản muốn tuyển Singapore có thể cải thiện lối chơi và trận gặp Lào sẽ giúp đội bóng của đảo quốc sư tử thực hiện điều đó. Vì Singapore đang có đà tâm lý hứng khởi khi vừa mới đánh bại Malaysia. Nói thế là bởi vì Lào chính là đội đối thủ yếu nhất của bảng B và việc đối đầu với họ là cơ hội để Singapore thể hiện điều chỉnh lại những khuyết điểm của mình. Trước khi gặp hai đối thủ nặng ký nhất của bảng đấu này là Malaysia và Việt Nam ở hai lượt trận cuối, cho nên họ cần phải vùi dập Lào ở trận đấu này. Qua đó sẽ tích lũy được số bàn thắng bại để đề phòng trường hợp có cùng điểm số với Việt Nam và Malaysia. Về phong độ và đối đầu gần đây của hai đội, Lào và Singapore không lạ gì nhau nữa khi họ đã từng đụng độ nhiều lần ở các giải đấu tại khu vực Đông Nam Á. Thống kê 8 cuộc chạm trán trong lịch sử đối đầu, tuyển Lào đều không thắng. Singapore áp đảo với cả 8 chiến thắng. Đội tuyển Lào có lợi thế sân nhà nhưng vẫn chỉ là đội bóng bị đánh giá thấp ở tại khu vực. Trong khi Singapore là đội bóng có thực lực mạnh ở Đông Nam Á. Đội khách được dự đoán sẽ chiến thắng với tỷ số là cách biệt. Lào ghi được 7 bàn và để thủng lưới 29 trong 10 trận gần đây trên đấu trường quốc tế. Singapore ghi được 17 bàn và để thủng lưới 16 bàn sau 10 trận vừa qua. Ở 8 cuộc đối đầu giữa hai đội thì có đến 5 trận nổ tài 10 trận gần đây Lào góp mặt thì có đến 7 trận ăn kèo tài 4 trận vừa qua Singapore thi đấu có đến 3 trận thắng tài Cuộc đối đầu tại AFF Cup 2022 giữa hai đội bóng lần này được nhận định là có nhiều bàn thắng được ghi Về đội hình dự kiến Tuyển Lào các cầu thủ dự kiến là Savana Sangso, Viêng Kham, Sang Si Phong Phan Chantalangsi, Vong Xương Kham, Saipanya, Khao Trung Phôn, Kết Cao Phong Phôn, Wayan Pasiu, Luyanthana. Đội tuyển Singapore, các cầu thủ dự kiến Anur, Fandi, Hamza, Harun, Mohan, Kuma, Nizam, No, Ramli, Sahiran, Sulaiman, và hôi gen. Về tỷ lệ nhà cái Với tỷ lệ cược lên tới hai bàn Giới điều hành thị trường châu Á đánh giá Lào và Singapore là trận đấu có sự chênh lệch lớn Trong đó thì họ dự đoán đội bóng cửa trên Singapore sẽ giành thắng lợi với tỷ số cách biệt cho dù phải thi đấu xa nhà. Nhận định trên là hoàn toàn có cơ sở và căn cứ khi mà Singapore là một tập thể đáng gờm với nhiều ngôi sao nhập tịch. Nên nhớ là đảo quốc sư tử là đội bóng có độ tuổi trung bình cao nhất AFF Cup 2022 và sở hữu kinh nghiệm trận mạc vượt trội. Trong khi đó, Lào là đội bóng có độ tuổi trung bình thấp nhất giải với phần lớn các cầu thủ đến từ đội U23. Ngay lúc này thì đội hình non trẻ của Lào cũng không phải là một tập thể đáng tin ở trên sàn giao dịch châu Á khi đã để thua 9 trong số 11 trận đấu gần nhất. Đáng chú ý là ba trận đấu mới đây, Lào đều để thua với cách biệt ít nhất là 5 bàn thua mỗi trận. Với thống kê trên thì lựa chọn Lào không phải là quyết định an toàn ở trận đấu này. Trái ngược với chủ nhà, Singapore bước vào trận đấu này với đà phong độ hứng khởi khi đánh bại được Myanmar. Xa hơn thì đội bóng của huấn luyện viên Nishigaya đã thắng 3, hòa 1 và chỉ để thua một lần ở 5 trận đấu mới đây. Điểm đáng chú ý nữa là Singapore đã toàn thắng cả 7 trận đối đầu vừa rồi trước Lào và giới đầu tư có thêm lý do để lựa chọn đội khách. Các nhà cái đánh giá Singapore cao hơn cho nên đưa ra tỷ lệ chấp chính là 2, 0 Lào đã để thua cả hai lượt trận đá tại bảng B AFF Cup với hiệu số bàn thua thảm hại. Có thể khẳng định rằng cánh cửa đi tiếp vào vòng knock-out đã đóng chặt với họ. Xoay kèo châu Á Cho dù đã rất nỗ lực thời gian vừa qua, đội bóng dưới triệu voi dưới trướng của ông Michael Wells vẫn chưa có sự cải thiện đáng kể nào. Ở phía còn lại thì Singapore đang có đà hứng phấn lên cao sau chiến thắng trước Myanmar. Với chiến thắng này thì đoàn quân huấn luyện viên Nishigaya là đội bóng có đủ sức mạnh để cạnh tranh tấm vé đi tiếp với hai đại diện đáng gầm nhất bảng B là Việt Nam và Malaysia. Không thể phủ nhận là chưa bao giờ Lào được coi là một thử thách đối với Singapore. Vì nhìn vào lịch sử đối đầu, Singapore đã có 7 lần gặp Lào và họ đã thành công trọn vẹn cả 7 chiến thắng. Đáng nói hơn, có tới 5 trận thắng trong đó có cách biệt tỷ số từ hai bàn trở lên. Do vậy mà đây được dự đoán là một chiến thắng dễ dàng cho thầy trò huấn luyện viên Nishigaya. Nên chọn Singapore. Về kèo châu Âu, ở khu vực Đông Nam Á thì nền bóng đá của Lào không được đánh giá cao về mặt chuyên môn. Tính từ năm 2004 đến nay, cặp đấu này đã trực tiếp đồng độ 8 lần. Singapore hoàn toàn vượt trội. Nhìn vào màn thể hiện của tuyển Lào trong hai trận mở màn vừa qua thì người hâm mộ khó có thể tin vào khả năng đứng vững của đội chủ nhà khi trực tiếp vấp phải Singapore đang khát khao chiến thắng. Nên chọn Singapore. Về kèo tài xỉu Ở trận mở màn với Myanmar thì Singapore đã thể hiện lối chơi cởi mở khi mang về 3 bàn thắng và hai lần vào lưới Nhật bóng. Trực tiếp đối mặt với hàng phòng ngự phải vào lưới Nhật bóng đến 11 lần chỉ sau hai vòng đấu của tuyển Lào. Rõ ràng là kịch bản trận đấu bùng nổ về mặt bàn thắng là rất dễ xảy ra khi mà Singapore sẽ chủ động hướng đến một trận thắng đậm. Nên chọn tài cả trận. Soi kèo hiệp 1 Lào đang cho thấy một hệ thống phòng ngự thiếu sự chắc chắn. Theo đó, đội bóng này đã để thủng lưới tới 16 bàn chỉ sau 3 trận đấu gần nhất